Thế thì ở phần mà bài nam châm vĩnh cửu này, phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về từ tính của nam châm thông qua một cái thí nghiệm vô cùng đơn giản. Thế thì ấy cái thí nghiệm này thì ở chương trình khoa học hoặc là thời bé chúng ta nếu mà ai đó mà đi theo bố chúng ta chẳng hạn hoặc mẹ chúng ta thì chúng ta cũng biết đến cái dụng cụ chúng ta gọi là nam châm rồi. Và nam châm xét về lịch sử thì nó ra đời cách đây hơn 1.000 năm. Có người nói rằng trước công nguyên nhưng mà thầy đọc sách lại thì thực ra nó mới chỉ có là Ừ, có sách thì nói là thế kỷ thứ năm nhưng mà có những nguồn trên Wikipedia mà của ờ, tiếng Anh chẳng hạn thì nó nói rằng là trước công nguyên à trước ừ, ờ, khoảng độ cỡ năm tám tám trăm năm chín trăm Thế và sau đó thì xuất phát điểm là của người Trung Hoa và người Trung Hoa hồi đấy chế tạo ra cái nam châm dưới dạng là cái xe mà có cái có cái hình nhân mà chỉ luôn luôn tay chỉ về hướng nam ấy. Thế và mục đích của cái xe này là để xác định phương hướng nhưng mà xác định phương hướng không phải là phương hướng để đi mà xác định phương hướng là phương hướng mà để đi trong cái gọi là thuật phong thủy đi tìm đất tốt để đặt mộ hoặc là để đất tốt để xây nhà rồi phương hướng để xây nhà đấy cái cái mục đích chính của cái kim nam châm như vậy còn nó được áp dụng vào thực tiễn khi nào thì đó là khi mà người châu Âu du nhập nó vào và người châu Âu đã chế tạo nó thay đổi nó đi một chút bằng việc là người ta chế tạo ra cái dụng cụ cụ thể người ta gọi là lao bàn và được ứng dụng trong cái việc giao thông hàng hải